nhưng video hôm nay là mình không làm bằng trứng mà mình làm bằng à, chuối thì hôm nay là mình chia sẻ đến à, cô chú là cách dùng để à, mình nướng bánh kẹp chay à, mình à, khi buồn buồn đó mình có thể dùng được món bánh kẹp này và bây giờ mời cô chú và các bạn cùng theo dõi nha mình sẽ làm món bánh kẹp chay thì à, nguyên liệu của mình gồm có là chuối à, chuối ở đây là mình chuẩn bị là hai nải chuối nhưng mà mình không làm hết hai nải chuối này nha mời cô chú hãy theo dõi video và mình làm à, chuối này á, là mình làm có khoảng 10 à, quả thôi rồi bột mì của mình đó là có là 300g bột mì và bột năng á, mình có 150g à, bột năng à, nước cốt dừa thì mình có 500ml nước cốt dừa và đường là mình có 150g đường phải lấy chuối này ra nha thì mình sẽ lấy 8 quả chuối này. mình dùng là 8 quả chuối nha cô chú rồi mình cho cái chua cối để mình xay ra rồi ở đây là mình có một à, hai nải chuối nha nhưng mà mình sẽ à, dùng 8 quả thôi 2 4 6 8 quả thôi nha thì à, chuối này á thì cô chú dùng là chuối chín nha đó chuối chín chuối vườn nè chuối rất là ngon và mình dùng 8 quả đi 8 quả chuối nha cô chú chuối này thì mình cắt cái à, cái, phần ở dưới này ra nè rồi phần trên này ra nè rồi mình à, dùng tám quả mình lấy vỏ ra nha, ra nha mình cho vào cối rồi như vậy là mình được 8 quả chuối đó cô chú à, tiếp theo là mình xay 8 quả chuối này ra nha thì mình cho nước cốt dừa vào đây nè để cho nó có nước một chút xíu đó mình cho nước cốt dừa vô nha mình cho một lượng à, nước cốt dừa ít thôi rồi rồi tiếp theo là mình à, xoay cho mịn chuối ra nha cô chú chuối này thì à, cô chú ờ, xoay ra cho nó nhuyễn nha cô chú thì à, mình xoay ra nhuyễn rồi và tiếp theo là mình cho ra một cái à, thao riêng nha như vậy là chuối của mình xoay ra và tiếp theo là mình sẽ chọn bọt nha thì mình cho đường cát vào thì mình cho 150 gram hoặc là 100 gram vẫn được nha cô chú tại vì chuối mình nó có mật ngọt rồi nó có ờ, ngọt rồi đó cô chú thì mình cho có khoảng 150 gram thôi rồi ờ, tiếp theo là mình thông thường là mình không có trứng mình không có trứng thì mình chọn à, luôn luôn mình chọn luôn một lần luôn nha cho nó tiện thì mình chọn à, với 300g à, bột mì nha rồi ở đây là mình có 150g một năng mình cho vào đây rồi tiếp theo là mình cho còn lại có khoảng 400ml nước cốt thì mình cho vào trong chuối nè rồi mình cho hết vào đây rồi mình cho vào xong đó mình đánh cho nó tan bọt này ra nha cô chú rồi mình trộn cho nó tan bọt ra rồi như vậy là mình đã đánh cho nó tan bột mì bột năng nó hòa chung với à, chuối và nước cốt dừa đó cô chú rồi tiếp theo là mình à, sẽ à, nướng bánh nha cô chú trước khi mình nướng bánh thì mình để cho cái khuôn cho thật là nóng nha cô chú đó ở đây là mình dùng cái khuôn gan sắt nha mình nướng bánh mình để cái khuôn khuôn này cho thật là nóng lên nóng đều hai mặt nha cô chú khi cái khuôn nó nóng rồi đó mình à, phải cho một lớp dầu nha mình thoa lên trên khuôn một lớp dầu đó một lớp mỏng thôi nha tại vì trong cái bột của mình nó có à, có dầu dừa rồi thì nó à, không còn dính khuôn nữa nha cô chú rồi tiếp theo là mình đổ bột thì ở đây là mình có một cái thao bánh kẹp chuối nè Ờ, bọt chuối nè ở đây mình có thao bọt chuối ha và mình cho vào khuôn đó bánh này là mình không dùng à, không dùng trứng nha cô chú mình ăn chay nha chai mặn thì dùng được và mình để à, nắp trên xuống và mình trở lại rất là thơm mùi chuối cô chú thơm mùi chuối nhiều lắm bánh nó vàng nè cô chú nó vàng ở dưới này nè đó mình lấy ra ha một cái nè đó một cái à, bánh kẹp chuối và ngon nha nó được một cái rồi đó rồi giờ mình à, đổ cái khác nha mình để ờ, bọt cho nó hơi ờ, lỏng lỏng một tí mình chán nó ra nè đó mình chán ra cho nó đều khuôn rồi như vậy là được rồi mình để cái nắp trên xuống nha cô chú rồi đây là cái bánh đầu tiên nha đó cái màu bánh rất là ngon và rất là thơm mùi chuối đặc biệt không tanh mùi mùi trứng nha à, mình à, nướng bánh kẹp này thì à, mình phải à, thoa dầu và đối với cái khuôn à, gan sắt này nha nếu mà cái bánh nó vàng thì cô chú lấy ra luôn nha mình à, đã chuẩn bị để à, lấy bánh ra mình kiểm tra bánh vàng thì mình lấy ra rồi giờ bánh nó đã vàng rồi nè đó nó vàng mặt dưới rồi nè rồi vậy làm được một cái thứ hai ha đó mình được bốn cái rồi rất là ngon luôn nha bánh à, bánh này là chay mặn đều dùng được hết nha cô chú và không à, bị tanh mùi trứng và chỉ có à, hương chuối thôi chuối rất là thơm thì mình khi mà mình lấy bánh ra rồi á, mình phải thoa dầu nha mình thoa một cái lớp dầu sơ qua khuôn một cái đó mình thoa trên thoa, thoa dưới luôn nha rồi mình à, cho bọt vào khuôn thì à, mình cho khoảng à, một giá nha đó một giá bọt nè rồi vào khuôn nè mình cán ra mình cán ra cho đều nha đó rồi mình cán ra đều thôi mình đậy lại rồi rất là dễ rồi nó vàng thì mình trở lại nha rồi mình lấy bánh ra nha cô chú thì à, à món bánh kẹp thằng ông này á à, cách làm à, bằng chuối này ăn rất là ngon và thơm đặc biệt là không à, tanh mùi trứng và thích hợp cho cô chú dùng chay đó thì đây là một à, món bánh kẹp tàng ong à, rất là dễ ăn nè và hôm nay là mình chia sẻ đến cô chú là cách làm cũng như là cách đổ bánh ha vào khuôn như vậy là video mình chia sẻ đến cô chú đến đây là hết nha à, cô chú hãy đăng ký kênh và chia sẻ nhấn vào nút chuông để nhận được video mới nha cô chú xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú video tiếp theo